Thank you.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 xây mới và tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Với căn nhà chúng ta thì nằm trên một con đường thông và đường này rộng lên đến khoảng 7 mét và à, thông bàn cờ nha quý anh chị. À, gia đình mình có thể là vừa mua ở và mua để mở phòng làm công ty, kinh doanh về buôn bán hàng online mỹ phẩm cũng là mở tiệm nail spa để được nha quý vị. Với căn nhà chúng ta thì được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường cây châm cũ, nay thuộc đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và với à, căn nhà được gia chủ là tặng full nội thất và thiết kế theo phong cách mới hiện đại rất là đẹp và tuyệt vời này. Căn nhà này thì à, đã được gia chủ là tặng đầy đủ tất cả nội thất kèm theo gia đình mình rồi. Khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách ba vệ ở thôi. Và với căn nhà à, diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 18m và đường sau nữa hậu 4m rưỡi nha quý vị. Và căn nhà chúng ta thì được gia chủ thiết kế với lửng là lửng à, à, xui nha và căn nhà mình thì với hai mặt tiền mặt tiền trước và mặt tiền đường sau cho nên là rất là thoáng mát cho căn nhà mình như quý vị và đây là con đường của căn nhà mình này một con đường rộng lên đến khoảng 7 mét và một con đường thông xe hơi xe tải ra vào căn nhà mình rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị với căn nhà chúng ta thì à, ngay sát với lại mặt tiền đường Nguyễn Văn Khối cũng như là đường cây châm cũ chỉ cách tầm cỡ khoảng 50 m đi bộ mà thôi. Và đây là con đường ngược lại nha, một con đường là thông từ đường à, cây châm à, sang đường Phạm Văn Chiêu và cũng là từ đường Phạm Văn Chiêu qua đường cây châm nha. Đây là con đường thông này Đấy, với à, căn nhà chúng ta thì nằm trong một khu à, à, dãy khu nhà lâu và khu ở rất là an ninh, yên tĩnh, thoải mái nha quý vị. Thì những ai đang xem và cũng là theo dõi, quan tâm đến căn nhà này và muốn mua ngay cho mình thì xem sơ qua được video để liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em để đi xem như quý vị cũng là trên kênh hệ thống kênh YouTube và trên kênh hệ thống Facebook, Zalo, Fanpage và cũng là trên kênh hệ thống kênh TikTok nha quý vị. Căn nhà mình thì à, được gia chủ thiết kế mới và tặng full nội thất đầy đủ cho căn nhà mình cũng như là bên ngoài mặt tiền căn nhà chúng ta thì à, trang trí với những các cái cây xanh kèm theo là những các cái à, lan can thì được làm bằng sắt và sơn màu đen rồi. Cũng là trần nhà của căn nhà chúng ta thì được gia chủ là ốp gỗ rồi nha quý vị. Với mặt tiền thì rất là nhiều những các cái mảng xanh và những các cái cây xanh cho căn nhà mình này, tạo những các cái không gian rất là xanh mát nha quý vị.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 Và bên trong thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm sin pha và kính cường lực 10 ly và được gia chủ làm bốn cánh. Căn nhà này thì à, gia đình khách hàng ta mua chỉ việc là sách vali vệ ở thôi. Với căn nhà đã được gia chủ là full nội thất đầy đủ hết rồi và với à, đầy đủ tất cả công năng nha, khu vực sân đậu xe máy rồi garage xe hơi, phòng khách, phòng bếp và có lên đến 5 phòng ngủ luôn nha quý vị và 6 nhà vệ sinh. Bên trên tầng lửng thì sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian phòng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 thì ờ, những ờ, khách hàng đang xem và đang quan tâm cũng là lựa chọn và đang có nhu cầu mua cho mình một căn nhà trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp và với trong phân khúc khoảng ờ, tài chính 10 tỷ hơn 10 tỷ một xíu và nằm trên con đường thông gia đình mình có thể là vừa mua ở và mua để cho thuê đều được nha quý vị Vâng và tặng thêm tivi luôn nha quý vị và cũng như là có kệ để tivi và bàn trang điểm hết nha với căn nhà mình thì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 một căn nhà mới và thiết kế theo phong cách mẫu uh, uh, cuối 2022 và mẫu mới của 2023 nha quý vị. Nhà này thì ờ, được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết luôn. Gia đình khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách vali về ở thôi và thiết kế mẫu rất là đẹp nha quý anh chị. Đấy, dạ, khu vực đường sau đây thì chúng ta sẽ có khu vực uh, bếp này và sẽ được gia chủ tặng những các cái tủ lạnh và có những các cái bộ ghế ngồi và có uh, những các cái uh, bộ um, tủ và cũng như là những các cái à, tủ bếp này và khu vực à, nấu nướng rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Một mẫu nhà phải nói là sang trọng và với vị trí ngay sát khu trung tâm ngay sát bên với lại khu vực công viên Lòng Hoa và chợ Đông Tây cũng là ngay sát bên với lại khu vực à, siêu thị MH2 đang xây dựng ở trên đường Phan Huy X nha. Và với căn nhà đường thông và giá hơn 10 tỷ đồng một xíu và quý vị khách hàng chúng ta còn được gặp chủ để thương lượng nha mọi người. Một căn nhà phải nói là rất tuyệt vời và thiết kế với lên đến 5 phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh, có phòng thờ giặt và sân thượng trước sau nha. Nhà mình thì à, làm à, giếng trời khu vực đường sau cho nên là lấy được gió và lấy được ánh sáng rất là nhiều nha quý vị. Nhà mình thì hai mặt tiền trước và sau luôn cho nên là không gian căn nhà mình rất là thoáng nha. Lại với căn nhà xây mới và thiết kế full nội thất rất là đẹp nha quý vị. Ngang 4m2 và độ sâu là 18m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 Đấy, và chủ nhà cũng có tặng gia đình chúng ta với một bộ bàn ghế gồm 4 ghế này, khu vực ở đằng trước của căn nhà mình để gia đình mình có thể là ngồi uống trà ờ, và đọc sách, đọc báo ở khu vực ngoài ban công ở ờ, khu vực tầng lửng của căn nhà mình nha quý vị. Khu vực đường sau đây thì ờ, chúng ta sẽ có cái phòng khách cũng như là phòng hát cao kê và phòng ngủ đều được nha quý vị. Đây, chủ nhà với thiết kế bên trên đây. Lại phòng kín rồi cũng có vệ sinh gia đình mình có thể là sử dụng làm à, phòng cao kê phòng làm việc thì rất là tuyệt vời nha quý vị trên tầng lửng căn nhà mình thì à, đầy đủ tất cả công năng luôn và với một căn nhà xây dựng mới và đẹp có phòng vệ sinh này Đấy, và trên à, khu vực tầng lửng thì được gia chủ là mua tặng thêm gia đình mình một bộ bàn ghế sofa nha quý vị Đấy, thuận tiện cho gia đình chúng ta sử dụng bên trong không gian căn nhà với rất là, là nhiều những các cái um, chi tiết và thiết kế đẹp và ngoài ra thì à, gia đình khách hàng ta mua bên kênh nhà đất bên em thì sẽ được giảm giá cực kỳ là sốc và từ 300 đến 500 triệu đồng. Và với à, giá này thì còn được gặp trực tiếp chính chủ để thương lượng nha. Ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 18m và đường sau là nửa hậu 4m rưỡi nha quý vị. Trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ này và được gia chủ tặng giường cũng như là kệ để tivi, bàn trang điểm và có những các cái bộ ghế ngồi đây, khu vực à, phòng à, ngủ của căn nhà mình rất là đẹp nha quý vị. Và có tặng thêm điều hòa và tông một màu sắc rất là đẹp, sang trọng này. Thì à, những vị khách hàng đang có nhà hứng và đang muốn mua cho mình một căn nhà đường thông và trong phân khúc khoảng hơn 10 tỷ đồng một xíu. Và nhà thiết kế đẹp, không gian nhìn rất là tuyệt vời. Và nhà mới như thế này thì liên hệ để đi xem nha quý vị. Khu vực đường trước đây thì chúng ta sẽ có phòng ngủ này, số 2 và cũng được gia chủ là tặng giường cũng là có ờ, ờ, bàn trang điểm kệ để tivi và có tủ quần áo luôn cũng như là tặng thêm điều hòa và có quạt trần này đấy quạt trần và hệ thống ờ, trần thạch cao kèm theo đèn led nha điều hòa luôn nha quý vị rất là đẹp cho một căn nhà và nó là xây dựng thiết kế và công phu vâng thì tiếp tục di chuyển lên khu vực bên trên đây thì chúng ta sẽ tham quan đến cái um, uh, phòng ngủ số 3 và số 4 của căn nhà mình nha quý anh chị Khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương. Tay viện bằng gỗ cam xe và lan can thì được làm bằng kính cường lực rồi. Đấy, và trên đây thì à, cũng được gia chủ là tặng nội thất luôn cho gia đình mình này. Và đó là căn nhà xây dựng và full nội thất. <coughs> Rất là tuyệt vời nha quý vị. Đây không thể chê vào đâu được luôn nha. Một căn nhà phải nói là xây dựng và trang trí rất là đẹp. Một mẫu nhà phố theo phong cách 2022 à, Đấy, và xây dựng đẹp. Đây, tặng nội thất và full nội thất đầy đủ cho căn nhà mình nhé quý anh chị. Đây là phòng ngủ đằng sau và khu vực không gian phòng vệ sinh này. Đấy, với uh, vòi tắm hoa sen và có bồn cầu là hàng uh, nhập khẩu nha. Đấy, với uh, phòng uh, ngủ uh, số 3 đường sau và di chuyển ra khu vực phòng ngủ đường trước thì uh, chúng ta sẽ có được tặng giường thêm tủ và kệ để tivi bản trang điểm luôn nha quý anh chị một mẫu nhà phải nói là khá là đẹp và đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là mềm mại yêu thương chỉ với giá là 10 tỷ 300 triệu đồng thôi Đấy, và giá này thì à, còn gặp trực tiếp anh chủ nhà để à, thương lượng thêm Đấy, với à, cuối năm rồi thì anh chủ nhà cũng đang cần tiền để thu vốn nên là gia đình khách hàng chúng ta xem được quan tâm đến thì liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị Di chuyển lên khu vực bên trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau cũng là phòng uh, sông hơi nha. Trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng sông hơi này. Đấy, với vệ sinh, nhà mình thì có lên đến uh, 7 nhà vệ sinh luôn nha quý vị. Phòng sông hơi. Đấy, đằng sau đây là khu vực uh, uh, tennis rồi này, sân tennis rồi. Đấy, khu vực đằng sau đây của căn nhà mình là khu vực sân tennis rồi nha quý vị. Và đây là khu vực sân thượng đằng sau, khu ờ, sông hơi đá nóng. Và đường trước thì ờ, chúng ta sẽ có bếp ăn cũng như là khu vực không gian phòng vệ sinh luôn. Nhà mình thì ờ, rất là nhiều vệ sinh nha quý vị, cũng như là phòng thờ. Đấy, với thiết kế rất là đẹp nha anh chị. Một mẫu nhà phải nói là thiết kế tuyệt vời. Đáng đồng tiền bắt gạo luôn để gia đình chúng ta mua nha. Một mẫu nhà phải nói là sang trọng và đẳng cấp luôn nha quý vị. Đây và với căn nhà xây dựng khá là đẹp này